nghiệp của bạn Minh Thư nha studio này quay rất là đẹp hình ảnh rất là sắc nét rất là đẹp luôn ừ. rồi bạn Thư cầm ra cầm cái đây hai tay cầm sát ra cái lâu ra luôn lâu ra ngoài bỏ lên trên Đúng rồi. Ừ. Ừ, đúng rồi, giờ có cái gì? đẹp đó là đếp ra mấy loại để ra bánh kem của bạn thư được mấy loại nha sát vô đếm coi coi coi coi được mấy loại nhìn nói coi coi được mấy loại đọc coi ừ, coi được mấy loại ừ, đếm coi ngôi sao gì bánh tiết gì đó coi tổng hết mấy loại tên gì nó gồm có gì ừ, đọc lớn lên ừ. rồi cái gì nữa còn thấy có đóng mà siêu nhân rồi con gấu con mèo tùm lum mà nói gì đúng không ừ. cái màu ở ừ. bông hoa nữa từ không có bên đi bỏ xe ngoài nè thư vô trong lấy cho bạn địa lấy mấy chai rượu ly rồi ra bạn địa bạn địa lấy chai rượu ly ra có lên bàn luôn để cho cẩn thận rớt ngã ừ. bỏ uống ly rồi ra bỏ đàng hoàng vô bỏ bên kia để sát vô con coi nhãn hiệu bánh kem gì à thân coi này ừ. đây nè bên đây nè cái thùng cái thùng bên đây cái thùng dưới đất nè ừ. coi đọc được không ừ, chưa vô lớp 1 cả nhà ơi nên là con hơi bỡ ngỡ vấn đề chữ nghĩa từ tôi sẽ biết hết tôi sẽ đọc luôn tiếng Anh tiếng ờ, Hàn rồi luôn đó chứ không phải tiếng đó bình thường đâu đúng không ừ đem lại cho nội coi thử cái hãng cái hãng gì đem lại nó coi cái thùng cái hãng gì ừ. lên cho bà nội coi ừ. Ừ, này ở Mỹ Phước Nam Mô cũng ăn bánh kem cái hãng này mà ừ. ừ. Ngọc Mai Mỹ Phước dạ. Ngọc Mai Mỹ Phước ừ. lật qua bên kia là thấy đi vô chỗ kia lấy ly rượu cho ba lấy trên này, này trong nhà ừ. lấy ly rượu ly cao quá, thấy ly cao ở ờ, đó đúng rồi cầm chắc nha ừ. đúng rồi đúng rồi bỏ trên bàn đồng quạt ừ. đó, ok quá là tuyệt rồi còn gì nữa ừ. nhiều màu sắc ừ mừng hả màu rất là đa dạng đúng không thư chúc cầu nguyện gì thư chúc cầu nguyện gì xin gì chuẩn bị chưa dạ. thư chuẩn bị gì xin gì cầu nguyện gì Ồ, oh, đúng rồi, rất là hay ý nghĩa ha. Ừ. Rất là hay, đúng là ý nghĩa luôn. Cầu xin ờ, sức khỏe phải không? Dồi dào rồi à, gia đình được hạnh phúc ha. Bà nội sống lâu, khỏe với con cháu đúng không? Dạ. Ừ. Ai cũng có sức khỏe để mà cuộc sống mình khỏe hơn. Ừ. làm việc được. Ừ, làm việc được đúng rồi đúng rồi chính xác dù đó là đúng ai cũng muốn vậy hết đúng không ừ. khăn ừ. gì mình đã vượt qua à, kẻ thù thù nào mình cũng chiến thắng hết đúng không dạ. ừ. nội lên lên đồ mới là đẹp hơi là đẹp ha à. à. đồ này chứ đến lắm ừ. cái chữ cái số ờ, nữa. này hết. Tóm bộ rồi. Hai, không hai một sáng thư làm món gì đâu lại giới thiệu sản phẩm rồi coi chờ chút mà nước tương nước mắm ừ, thư sáng thư phụ món gì ừ, gỏi ừ gỏi dùng có mấy món trong một mâm cái khay lạo cái khay là gỏi cái cái cái mẹt của cái gỏi được mấy món ngồi chỉ coi gồm có gì tôm rồi xuống cú xuống chỉ vô ừ. xíu nữa có điện tới vậy không. mình biết làm gì không có đây nè nó ráp cái bệnh xong rồi xong rồi nó nói đúng 5 giờ chiều mẹ ơi em mới đọc thông báo này Sao? nó nói ờ, kêu ờ, nó cúp nó mở ráp bình đó nè, nghe này À, là bún Wow, rất là ngon, bún Đầy đủ đồ Hấp dẫn quá Sao gì ngon vậy Thư? Đẹp dạ không? Vâng. Mình đi thư đẹp không? Ừ. Đẹp không? Ừ. Ừ. ừ, chụp hình mặc đồ cho nó chưa? Đấy. Chưa mặc đồ cho nó đi. Chú, chú tí này cũng có tham gia nha. Chú tý này thay đồ công nhân ra đồ cho nó đàng hoàng lên sống rồi coi. Nó phải là mình mình dòm đâu cả làng đều thấy á. Đây, vô đây vào. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ, rồi thứ gỡ ra coi lẩu cá bốp đúng không cá chẽm wow rất là ngon ô nồi lẩu rất là oạch oạch đúng không ô rất là hoành tráng uhm. rất là tuyệt vời cái khâu chuẩn bị đã hoàn thành tương đối ơi ờ. chỉ còn chờ mọi người đến nữa chúng ta là sẽ khai tiệc thôi đúng rồi hôm nay là sinh nhật của ừ. mình ừ. ừ. Thư rất là vui hôm nay sinh nhật của Thư ừ, Mọi người đến hưởng ứng và tham gia cho nó vui Nha Đăng ký đăng ký cho một lượt và dạ, bấm chuông để nhận những clip video mới nhất hàng ngày nha ừ. Ừ. ừ, chính dạ, xác đúng rồi rồi những thư sẽ sắp tới thư nghĩ ra những clip hát ca nhạc hay rất là tuyệt vời dạ, mọi người đón xem và ủng hộ ừ, dạ rồi rồi cháu lên ba rồi cả nhà thương nhau đúng không những clip mới sẽ, sắp tới sẽ chuẩn bị sẽ phát hành nha trong sớm muộn mời cả nhà ủng hộ à, sinh nhật lần thứ sáu của thư thư chuẩn bị vào lớp 1 rồi nha cả nhà yêu ừ, ừ thư chuẩn bị phải ra lớp 1 rồi đó thư này lớn rất là ngoan ngoãn à, thư còn một chút xíu uh, uh, nhẹ trên cái mặt nữa là thư sẽ thành một thiếu nữ đẹp à chững chạc nhưng mà không sao ừ, ông có tật có tài thư rất là háo hát bài hát rất là nhớ nhớ rất là nhanh ừ, thư chỉ học thuộc qua mấy đoạn là thư có thể nhớ được hết toàn bộ bài hát ừ, đúng rồi bố là tất cả bỏ đó rồi vô chân ừ, ừ. những bài hát ờ, viết về ba mẹ ông bà là thư rất là nhanh thuộc tóc hành liền cũng không có mau quên đâu nhớ rất là nhanh chỉ cần đoán qua là thư là nhớ liền ừ. thư rất là giỏi cái chỗ đó ừ. ba rất là vui khi thư rất là nhanh học rất là giỏi trên trường thư, thư được lên trên bảng đọc cho mọi bạn mọi các bạn nghe nè rồi thư ờ, thư được viết rồi thư được mặc áo đẹp để múa mẫu cho các bạn nè đó xin chào chú tý à, chú tý sẽ đem quần áo đó bạn cho em cho đẹp nha à, đưa voi lên sóng ha à, cười À, bữa nay chị thư ra clip ca nhạc rồi cho cho cho bé trâu muốn phụ họa nha đồng ý không bé trâu là con gái ừ, cái đuổi bé trâu sẽ muốn phụ họa nha ừ. lớn chút nữa là múa được ừ. rồi cả nhà yêu chúng ta hãy chờ chút xíu nữa là mọi người sẽ nhập tiệc đang chờ một chút xíu nữa là có sẽ có một người đến đông còn người nào bận buổi chiều thì thông cảm thôi người ta đi đám là không thể thông cảm ừ. ừ.

nên lên có muỗng nữa có nhiều món ăn hồi nãy bạn thấy rồi đúng không mấy bạn thấy ừ. rồi ừ. mình đã giới thiệu hết rồi chỉ chờ mấy cô mấy chú mấy mấy bác nữa là tới là mình nhập tiệc thôi ừ. em cho đang dậy tới kìa à, à. Ừ. em cho mặc đồ đẹp chưa chụp hình nè đúng rồi ra nắng kìa chết rồi sản rất là đẹp mà có xương nè có trái tim nè có sao có chữ còn có băng tuyết nữa mà à, bằng tuyết màu trắng băng tuyết màu hồng nữa các bạn thấy không đi ra chữ đó. Cái rồi. like nữa nha ừ đúng rồi cho một like và một lượt đăng ký và nhớ bấm chuông đừng quên nha cả nhà yêu nha nếu thích tin thư thì, thì nhớ nhắn tin với nha Minh ừ. Sư sẽ Thư sẽ đáp ứng và sẽ trả lời lại sau nha Đúng ừ. rồi, Thư sẽ nhắn tin lại cho các bạn ừ bạn nào mà chưa đăng ký thì nhấn xuống cái nút like cái, ừ. cái, cái, cái chuông ừ. Còn mình chọn nha sáng giờ có đi củi không năm sáng giờ đó đi củi không hả vậy hả không có ngày nghỉ luôn à đó cho mát không chịu dựng đi ra hỏi ra cửa hỏi ra cửa anh nam biết sao bữa nay tôi hỏi được rằng không ông thấy mấy thời điểm ngoài vòng vòng ngoài không nó cướp mẹ e hết đó nó thất bại ừ. nó ngồi qua bên sát tường luôn ba mày lên sớm không ba mày lên sớm không ba mày lên sớm ba hôm qua cho ngồi đi cho ngồi xuống đi vậy bà nào cho ngồi sát vô đi ừ. chờ hôm nay à, chờ ông này qua đánh tới canh rồi chơi mà ông này không chịu qua hả gì à, vậy hả đánh thì đánh nha tôi nói rồi nha hả có có mực à? thì măng người lít thôi chứ nhiều đâu gì đâu mà là chừng ngồi đó đâu không làm con sát rồi đây con sát rồi đó ờ con sát rồi đó ờ cấp điện tới 5 giờ nó mới quạt cái đó vậy mày qua bên đó mày qua sát bên đó em ngồi đây em ngồi đây không à, à, à. Ừ. lửa sao được nếu nếu mà anh lửa là anh là anh thấy ông Nguyễn Xuân Phúc là anh đâu còn anh năm Tùng của tôi đâu đâu anh lựa được ngày anh làm thủ tướng đây chủ tịch nước rồi đúng không lửa, anh đâu à, anh lựa đó anh, thành thủ tướng tôi chủ tịch nước chết rồi sao rồi anh qua góc đó luôn Đâu, đâu, đâu. Vậy mà nó lựa đó. không, không, đâu luôn. Anh Nam qua góc kia lên, đó, ừ. Rồi, rồi, rồi, bữa nào né né đi, cho, cho ngồi đó. Ừ. ừ. Móc đó đi con, có gì đó bình thường. Rồi, rồi. Rồi, nào qua góc đó ngồi luôn. góc đó. Ừ. ừ. Rồi, qua góc đó ngồi luôn. Ừ khoan khoan khoan đứng lên khoan khoan đã Thôi ơi ông này đây đứng đây đứng lên cái này là tại à, tại rồi đi út còn chưa đó con ngồi quá đó luôn tại cái tội đổi giờ nào mới bị cúp điện hôm nay á là ừ. dạ tại đổi bảy giờ mới bị cúp điện dạ <laughs> tội đổi giờ đổi giờ đó gì ừ. bà bà nội với ba tổ chức sinh nhật cho con ừ. thì giờ gia đình cô tư là cũng mừng cho con rồi giúp cho con à, sức trước nhất là sức khỏe ráng học giỏi nghe chưa con con con À, ờ, rồi đứng lên đứng con uống ly xì đó có lên uống ly xì rồi rồi rồi cảm ơn con à, à. rồi rồi rồi con né ra né ra lui ngoài rồi cảm ơn chú hận nha à, cảm chú hận rồi con lưu cái máy này để cho cố có gì tư nè rồi cậu năm nữa qua máy cậu qua máy cậu luôn qua máy cậu luôn rồi cảm ơn cậu năm nha à, rồi qua máy này qua máy này qua máy này đây rồi gì từ gì, gì như với út qua đó rồi rồi cắt vô rồi rồi khui đó ông tôi ông ơi, ông Hằng, Hằng khui đó đi. bấm giữa bấm giữa Thì từ từ khui đi. Non gì. Ừ. Tí sợ đâu vào tay đó vô. Trộn gỏi lên. Đó đó trong đó, trong đó. Ừ. như chuyển qua chú, như chuyển qua cho chú. Ừ. Rượu, thuốc nếu mà ai mà uống thuốc rồi thì uống rượu trắng để có cho thành rượu thuốc còn ai chưa uống thì uống luôn cả thuốc cả rượu ừ. hả uống qua uống thuốc giờ nó uống thêm rượu thành rượu thuốc chỉ có cách đó thôi nhi đứng đây như làm này nè đi qua cái thùng đá kia bỏ này vô rồi đó mới ngọt uống bởi thùng đá kia đó bên đó lấy đá bỏ vô chú chặt rồi dưa lên lên như ngày tết đi kia về vui về, về dẫn giờ qua đây tí tí đó rồi tí vô dẫn giờ bên đó đấy mọi người đang chờ vẫn vợ ra đi ăn mà giấu hoài cái thằng này mà trộn rồi sao cái này là đổ chung trộn hả bây giờ ngồi ăn thôi con đưa cho nó ngồi cắt cắt cắt cái phong bì con ngồi ăn đưa cho nó ừ. Ừ. À. ừ. à, cái này chung trộn không? Ờ, ờ, ờ. đúng rồi trộn trong có mâm vậy luôn còn qua đá đây không để đó ừ đó hết đá vô uống cho nó đã thế là cục nào phù hợp thì con cứ bỏ không sao ừ. sáng tính làm rau cao rồi ấy rủ chị nhi qua mà thấy ờ, cúp điện bật có nghỉ mẹ đi còn khác còn khác làm ừ. Ừ. sợ đó bô tay vô đi sợ đó bô tay vô làm dễ hơn tí ừ. sợ đó bô tay vô đổi giờ hả Hiểu dạ. Em là không phải là em đổi mà ông kia ông đổi, ông ông ông trời <laughs> ông đổi <laughs> em phải đổi. Giờ ông sụp xuống rồi đấy chưa? Dạ, Giờ ông sụp quá à, tôi với bà Tư vàng cũng chết luôn. Ừ. Ờ, chuyện đi giùm em đây năm, chuyện đuổi giùm em. Ờ, ừ. Năm dán kẹo lên chơi năm. Hả? không dán kẹo lên đó chơi. Cho nó chơi cho nó vui. Giờ bà nó hả? Ba nó chở hay ai chở? Ba nó tay mày làm nó ngon ừ. nó gọi về xem cái sổ ừ. mày chết nghe bé ừ. ừ. tí tí tí trong ờ, trong trong trong ờ, sách truyện đó là tí là cái cái câu chuyện rất là đọc chiêu lắm nghe ừ. ừ. Đây mà mở cho. Rồi mày qua kia mình ngồi đi, ngồi đây đây. đây ba. Đi cái trang trùng sổ bao tay đó đó đó sổ bao tay cho được rồi bà nội cứ để im đó đi ờ. cái này ông hẳn làm bộ với ông đi ăn đám cưới muốn nát bát hết đồ nó không biết <laughs> trong vụ này ông hẳn là ông chơi tôi sao <laughs> đúng không chơi tôi sao rồi nó nó ngọt quá nè nhây nhây nhây ảnh mà ảnh có tiếp viên rót rượu nè anh năm rồi ảnh có tiếp tiếp viên bỏ mồi đút mồi năm quen rồi à, anh <laughs> chơi chiêu đó không à chứ không giống như mình phải không gần vậy đó có tiếp viên làm hết rồi à, lâu rồi không quên hả quên sỏ hả dạ còn mấy người mà em đổ giờ nó đi đám cưới <laughs> nói nhanh đó em đổ giờ đi đám cưới trơn à, đổ giờ đám cưới mẹ nè em có ông trưởng phòng nè rồi ờ, mấy ông làm chung tổ nữa mà đổ giờ đi đám cưới hết chứ hai ba ông ở khu phố nữa à trời này quýnh bài cầu dễ chết luôn không chơi nữa đâu giờ nó ùng lên kìa thấy không đấy mày thấy mù lên không ờ. rồi chuyện nước qua đi chuyện nước qua uống uống cái gì tư nè bà ngoại không muốn nước đó rồi chị tư thôi với bé nhỏ này này hai bé nhỏ mình này ừ. rồi đủ rồi đó bốn ly đủ rồi đó bé áo đỏ này bé áo bông bé nhi nữa là đủ rồi đó rồi như thư như xịt qua đây cho chị chị nhi ngồi thoải mái chút hả à, nghĩ tí con ừ thấy đốt rượu ra tí rốt nạp cho anh hẳn lên trước đây cho anh đi. rác đậu phộng lên đàng hoàng nó năm dùm em năm ừ. đó đậu phộng đó đậu phộng khỏi trộn để về gấp đi ai gấp gấp ừ khỏi khỏi nữa ừ, lâu là thấy cái gió mát vậy đó đó năm nó nè năm nhân chứng vật chứng là nó là phải ém hết lại chứ không để tụi em ngồi với anh em mình ngồi đây không được không ổn cái phần này <laughs> dí dí chạy chết luôn á mày kể cái tiểu sử hổm giờ hai anh em mình ngồi ờ, làm có mấy lon mà nhớ không mày <laughs> nó dí chạy thấy mày ừ tôi nó chặt hơn cái bà tư anh em biết không cái chiều này nè nó có miếng nó chặt lắm nên nó, nó dí là tới liền không nói vậy đó bà tư con rộng phải không giờ ta còn hai cách Ờ, cái nào thầy đâu quán này rồi bây giờ anh vô anh ngồi dạ. ăn để rồi dạ. sao anh rồi nói đi nghe nói ừ. một là mình giặt nước đây là mình chảy à cách đó hả ừ, ừ hay ừ, ừ. rồi cuốn nó từ đi cuốn có trái từ đúng không rồi vô nhà không vô rồi rồi vô chứ vô rồi rồi rồi rồi đây chủ nhà vô nói này rồi rồi rồi không có con uống từ nào giờ từ trưa tới giờ con vậy con uống rồi con chỉ vui vẻ con uống không à bất cứ chuyện gì ngày mai con tỉnh không có nói chuyện chỉ còn trong cái uống rượu này là dứt khoát con không nói gì hết cái nào rồi xuống rồi xuống chỉ bà vui mới uống mang đến vui, muốn mà mới vui mới tới thăm mới tới ờ, à, chính xác câu của năm ừ. là cái rượu cũng uh, ờ, uống vô nói chung là cũng đắng đấy mồi chứ đâu có ngọt đâu dạ. <laughs> này chim này chim câu độc kia luôn á chim câu hơi độc luôn vui uống vô tỏi dạ. uống bổ ờ ớt luôn dạ. nghe dữ dằn quá đi <laughs> <laughs> bốp tôi bà đang suy nghĩ đứa thuốc nãy giờ đó mấy ông nói sao nói nghe bà đang chuẩn bị đứa thuốc bà đang sản xuất rồi nãy giờ đó mấy ông nói sao nói đứa thuốc nãy <laughs> nó trật quốc hết trơn rồi à, út mà nói nói bác cứ ăn hết cái đó rồi bác ăn cái này nè <laughs> chứ để trong một chén đó rồi cứ gấp để cho tư không rồi bác không ăn rồi à, cái ừ. đó là con thấy con à, là à, à. Dạ, tại dạ. vì dạ, thời điểm này là cái này này ăn bún gấp bún dần lắm gấp bút cho em nó ăn đi bà đốt bút cho con nó ăn thưa ăn lẩu không ngồi đây ăn lẩu nữa ngồi đấy chưa? Ừ. Ờ, con ơi Giang Ngạch Chính ở đây cũng quay phim được chứ, không quay mà. Ừ. Nói chung có món gì bóc đó nhưng mà nó ẩm mì cục mì đưa cái nấu không hiện tại dạ, dạ, dạ. dài dài cuộc sống cuối bị đợt bị chứng luôn á rồi ừ. đi bóc một thời gian nữa chứ con giác lâu ngày cũng đâu có tội ờ, trở trời mưa cái là bắt đầu thấy cảm ơn trở trở về vậy là giống giống tôi á thứ nhất nó nhức thấy cả bác rồi bác rồi tôi đỡ trời tới nghe gì tư hỏi kìa là không có bệnh thôi tôi hỏi lại đi mảng cây xanh của công ty công ty sản xuất chào giờ đó mãi cây xanh mình làm ờ, em làm phục vụ cây ờ, xanh chăm sóc chăm bón cây xanh cho bức không y gì luôn á chăm sóc cây xanh luôn cây chính mà nghề chính luôn nghề chính làm thêm giác là làm thêm à, làm thêm là ngoài luôn ngoài luôn ngoài luôn đúng rồi nếu mà nếu cây xanh không bao giờ ừ. ảnh hưởng gì chính xác chính xác chính xác chính à. xác ừ, ừ thì <laughs> ờ, làm thêm thôi thơm mình vô đi thôi chứ ừ. hồi trước thì à, anh Nam hồi trước làm cây xanh giờ làm cây sâu ờ, rồi không còn làm cây xanh được cái giá cho út kìa Thế nghe con cũng à mẹ cũng được con về cái này công ty à. hẳn đưa cái giá cho mẹ nó không hẳn ơi giá cho tao múc ừ đồng ý làm sao sau một ngày nay một ngày như là chăm sóc hay là tưới cây gì đó trong một ngày thôi không nhưng mà tí làm trong vòng ba ông cứ muốn mấy phát không bả muốn có phát mà không có đâu nhiều phát không dạ không để muốn làm thêm không không có về không có đòi nhiều phát không bả la đâu tu theo sẽ la cả luôn đó gọi ờ, là ở phần gian bóc bóc thêm tại ờ. nói chung nó bắt buộc mình 8 tiếng đó phải ở trong không tiếng à nhưng mà mình ờ, bỏ thích cục đó ông không cho bỏ thích cục đó nhưng mà kêu con gái à dạ đi trong này là xe em hỗ trợ xe này xe kia ngồi đấy con là một cái lý do ừ. ăn bún không con ăn bún không con không ăn nữa rồi nó không ăn nữa không ăn à, no rồi đó ừ nó là cũng ừ. bác chia với con rồi đúng rồi công ty nào cũng vậy mà bác ăn cái này không sao mà khi mà nó điện ý là bác ăn lâu quá ý nó múc lẩu cho bác ăn ra đó ăn hết đi à. Ờ. Ờ, múc lẩu cho bác ăn kệ đi cũng như con mình ừ. thôi cũng như con mình thôi à, là... à. vui với bà thích chứ buồn với được như con mình mà sao buồn được à. à. Long An là bên biên cái dưới á, cái Vậy mới bảo Mở dưới rau ra ngoài, mở dưới rau ra luôn. Cái nào? Còn còn cái đó để lát cái dạ. sao? Rồi rồi rồi rồi. À, ăn hết trong đó đi rồi làm cái ừ. sao nữa bỏ cái đó. Cái này như đi ngày xưa tôi làm nó vậy tôi hơn được có một cái là tôi nắm cái dạng bảo vệ có ăn bún không no à, à no là thôi à rồi con không ăn nữa nói đi con con không ăn nữa con no con no rồi ừ. rồi rồi rồi để đấy để đấy được rồi đây như bỏ trong cặp đi nha để là kỷ kỷ niệm nha con rồi, ờ, rồi. rồi chơi chút xíu nó chụp hình bánh kem cái ừ. bây giờ xong chưa rồi xong rồi xong rồi mà tới quận nãy giờ để rồi rồi rồi, rồi xong rồi xong rồi mà... nói xin lỗi em chứ bây giờ mà mình đang nghĩ em là cho tiền anh hút cái này đừng bao giờ hút những cái loại này nữa cái này cũng 12 à, ngàn như em nhưng mà anh hút cái này ủa minh ừ bé thư rồi bé nhi đoạn bé của một tí nữa nè thật rồi nó phải chụp hình chứ sao không được có hết đó đứa nào cũng có hết chụp hình chụp bọng rồi đăng quang vậy là đứng lên con như lên con như được mẹ đâu đứng lên đi đứng lên con chị nhi đứng lên chụp với em tấm hình đi để là kỷ niệm mai mốt đến phiên chị nhi nó phiên chị nữa chứ bộ ừ. chị nhi nữa chứ chứ không đâu anh có hút rồi ừ. nóng cổ luôn đó mới uống luôn hả hàng đó hàng bỏ rau vô hàng hàng hàng bỏ rau vô ừ, bỏ rau cho bà giờ hả sao hả bây giờ đưa lại ảnh là ảnh ờ, cầm điện thoại ảnh quay không rồi rồi rồi thôi vô rồi vô nha ví dụ quay nàng lát nói chuyện á thôi để em quay anh cho rồi không có để mấy nhỏ nè chụp hình mấy nhỏ nè rồi rồi rồi rồi rồi như thế vậy đi con ờ. ừ ừ. mà sao các bạn lên mạng quá trời anh gửi tôi tôi không kịp uh, coi luôn á trời liên tục liên tục vậy mới đầu chứ đang làm anh ừ. gửi cái ừ. xếp kêu vậy mới vui chứ có gì đâu gửi gì kêu gửi ông ấy thôi mà quá để lát nói chuyện dạ, dạ, dạ. đi ca đi hát đâu ừ. cũng gửi tôi luôn <laughs> một mình đúng không Tại đang đang đi làm nó corona vậy nó ờ, nó ờ, bận công việc không á đang anh đang đi làm mà anh minh đến đây uh, thì mình coi cũng được nhiều dùm coi chứ có mất mát gì đâu cái lên giải trí mà ai có thích tham gia tham gia đó không không tham gia thôi chứ giờ sao vậy vậy à. ừ. tham gia ngoài tham gia vậy sao không rồi vậy đó mấy nhỏ thôi đứng vô đi coi chứ không phải là đưa mình đưa lên là toàn cho nó chơi cho vui mà có chết chóc gì mà anh nói là tại mình thôi gì một cái ừ. đưa lên cái mạng xã hội ừ. đưa lên mạng xã hội là tầm bậy không tôi nói từ nãy giờ đúng không tí đưa cái ờ. mạng xã hội là không được mà bây giờ này cắt ngang cái ruộng này đúng không tí tôi nói lại không còn ừ. người ta đôi lúc nhiều khi ừ. người ta có một cái tính không thật lòng người ta dựa vô cái đai rộng này để người ta uống mà người ta nói chuyện em chỉ hở một cái cấm được không muốn cấm sao cấm ờ vậy là mấy người đó em không chơi à, ờ, phải không mà em xác định được ai không dạ. không đúng rồi vậy đừng trả lời với anh câu nói đó sớm nói đi với thằng nếu mà cái người đó em không mời chơi thì giờ rút vàng rồi không em không chơi à, bản tính anh mày cũng y như thế đó nhưng góp ý với em em thì tính em vui hứa quốc hạ lá là xỉn về bởi vậy từ của chỗ vui không có nghĩ gì hết mà cái kẻ ở của người ta mình vui mức độ vui nè người ta vui nhưng mà mình vui cũng có cái mức độ của mình nhưng trong khi mình vui những người người ta có một cái ý như thế đó người ta chỉ chờ cái ở của mình Ồ, nay sinh nhật Minh Thư nha cả nhà yêu ơi Tham gia cho nó vui đó giai đoạn hai chị em cắt bánh nha Thổi đèn cày ừ. Để cho mọi người biết